Để chơi, chị chơi, chị chơi đi Chị rồi đây Chị, chị nào ở đây Ủa đi chơi con đâu Chị đi mấy ra đi chơi đi Cái ra đi chơi đi, con mà mẹ cho đi ăn Xin chào Như ơi các bạn đi ra đi ra quán của đa chay ăn là ở nhà mình ăn được không em ừ, đi không ủa ba ba ba nhìn thử thử nó có thấy không mà sao ai cũng chưa thấy mình thấy rõ mà cái này nè ở ờ, à, đây này đợi, đợi, đợi, đợi, à, anh lui lại nhìn sao người ta cũng kêu không thấy hết mình thấy rõ mà còn ô vuông màu mè nhì, nhiễm màu vậy nhiễm màu thấy rõ mà đâu có bị gì đâu cái máy mình bị nhiễm gì chứ cái bay á rồi bay á Cô đây mau lên Có chồng mẹ chịu tất nhiên Kiên Cường là Kiên Cường á Kiên Cường luôn, Kim Cường luôn Vẫn thấy rõ mà, thấy chưa Ai cũng thấy rõ mà Mấy chú các bạn bị gì rồi Trời ơi, giấy kia phi nhung ơi <laughs> mấy bạn bị gì rồi bị thấy bình thường mấy cái máy anh nhìn thấy bình thường dạ,